À, thứ nhất thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song nó có mối quan hệ và phụ thuộc như thế nào đối với từng dòng điện và từng hiệu điện thế đặt vào các điện trở. Trước tiên, chúng ta cùng nhau nhớ lại kiến thức chúng ta đã làm quen ở chương trình vật lý lớp 7. Ở vật lý lớp 7 thì chúng ta đã được học về đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song. Đây, hai bóng đèn mắc song song đèn 1 và đèn 2 mắc như thế này chúng ta gọi là mắc song song. Và ở lớp 7 chúng ta đã tiến hành khảo sát về cường độ dòng điện chạy trên từng cái điện trở ở à, từng dòng từng cái đèn này một và hiệu điện thế đặt vào các bóng đèn này. Và ở lớp 7 chúng ta đã có công thức như sau. Đối với dòng điện ở đây ampe kế là chỉ dòng điện chạy trên mạch chính. Còn giá trị I1 thì là dòng điện chạy qua bóng đèn D1. E I2 ở đây là cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn D2 và mối liên quan giữa e e I1, I2 và I được bằng công thức số 1. Tương tự như vậy thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì chúng ta cũng có công thức đó là U bằng U1 bằng U2. Tức là hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn D1 thì cũng bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn D2 và tất nhiên là bằng hiệu điện thế đặt vào của cả hai bóng đèn này.